Còn lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 2882, cặp 3663 và 3883 Đặc biệt thì ra 54 rồi Thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn thì hôm nay hơi đáng tiếc một chút khi mà mình đã không à, không dừng lại được cái cầu ăn thông để đưa các bạn về bờ an toàn ở trên video nhưng mà ở Zalo thì ngày hôm nay thì mình đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình đã về bờ bến rất là an toàn với hai nháy độc thủ lô 42 các bạn nhé à, cái niềm vui cũng nhân lên 3 nhân 4 khi mà những thành viên ở nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng này vào nhóm thập tứ nương thì ngày hôm nay các bạn lại tiếp tục về bờ ăn thông hai nháy độc thủ lô 42 các bạn nhé đó rất là vui và rất là tương bừng rực rỡ đây mình sẽ mở cái nhật ký Zalo cho các bạn bạn xem thì ngày hôm nay đây mình có chốt cho các bạn là độc thủ lô 42 và mình cũng có nhấn mạnh cho các bạn là cầu đẹp đó thì ngày hôm nay các bạn đã lên cảm ơn mình rất nhiều bởi vì là ở Zalo thì mình đã đưa các thành viên nhóm tứ nương của mình lên đỉnh núi rồi với cái cầu lô ăn thông đã ăn thông khá là nhiều ngày rồi và ngày mai thì vẫn đang có những cái cầu kèo rất là đẹp hứa hẹn những cái cầu kèo đẹp để có thể là đưa các bạn về bờ nhá đó các bạn mà tin tưởng mình tin tưởng thập tứ nương thì các bạn có thể liên hệ ngay với uh, với lại à, zalo uh, của mình nhá tin uh, hãy liên hệ với zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 đây là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình đó mình xin nhắc lại là đây là số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình 0963236194 các bạn nhé ngoài cái số zalo này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 à, mở cái à, cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả ra trước à, mình cũng đánh trước ra đây để cho các bạn tiện theo dõi đỡ mất thời gian rồi thì ngày mai ngày mùng 6 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 6 đọc thủ đề 686 và bạch thủ vip là 2332 các bạn nhé cái giờ đấy rút gọn thì ngày mai mình sẽ có 181 282 383 585 898 161 262 363 464 và 565 đấy